Trinh là một cô sinh viên mọt sách, hướng nội, rụt rè và có rất ít bạn. Nhưng như bao cô gái khác, Trinh vẫn rất cờ rút những anh bạn đẹp trai cùng khối và khao khát một lần có được một tình yêu đích thực. Chuyện chẳng có gì xảy ra cho tới một lần đi ăn liên hoan. Có một anh bạn vì mải chơi nên đã rơi mất chìa khóa. Tôi sẽ gọi nó là Huy số hưởng. Không biết ngủ ở đâu nên anh ta đã đợi trước cửa phòng Trinh. Để xin ngủ nhờ. Còn tỏ tình với Trinh rằng <laughs> thôi Thế như khát nước gặp mưa đào, Vì từ trước tới nay chưa ai tỏ tình với cô Đang lúc tim đập chân run Trinh đã ngại ngùng đồng ý ừ, ừ, Vào tới phòng Vì chỉ có một chiếc giường Trinh chủ động tiếp cận nhưng cả hai có vẻ khá ngại ngùng à, à, Thanh niên bối rối liền loạn trọng nói à, あそそろそろ戻った方がいいんじゃないかなシャワー浴びてきていいですかえ Trinh lại bảo tớ phải đi bấm like và subscribe cho kênh UV Studio Shall 浴びてきます Thế là Huy tưởng thật Nên gọi cho thằng bạn cùng phòng ờ, À, dạ, ừ, ừ, ừ, 近くにある、近くにある、うん、うん À, 大丈夫、大丈夫 ờ. Vừa dứt câu thì chính bước vào Ôi trời ơi Ui Nhìn body này đi Nhìn gương mặt này đi Anh em đừng có liếm mắt hình đấy nhá Trong lúc tang gia bối rối Trình tiến tới nói với Huy rằng Yeah, và thế nào Huy bị ăn hành nguyên một đêm. Ngày hôm sau, Trinh đi nằm ở một quán cà phê, nhưng nhú nhảy cả đêm khiến cho đầu óc của cô khá mất tập trung và đã bất cẩn nằm ướt quần của khách. Ôi trời ơi! À, à, à. Trình đã bị ông chủ mắng và còn dọa sẽ cho nghỉ việc. っていのねえダメでしょお客様にそんな水かけちゃ、ね、高いお召し物だったらどうするのすいませんぼーっとしてるからいけないんだよそんな注意力散漫でコンタクトとかに変えなきゃこれこれですかうん Nhưng ông chủ cảm thấy mình hơi quá đáng nên quay ra khen c ô こっち見てかわいいよいいじゃんそれだよ目が取った方が全然可愛いんじゃんこれからもそうしなよそうしたらもっともっといい女になれるよ感動性感 nói あ 私を女にしてくださいえvả thế nào震えてるね大丈夫任せてくれれば Sau khi mây mưa xong, Trinh rút điện thoại ra và chụp ảnh lại. Làm ông chủ kiểu Ui thế này sau này làm sao anh dám chửi em Mấy ngày sau đó vì đã ăn trái cấm Trình thấy rất bứt rứt và trằn trọc đến nỗi không ngủ được Trinh vẫn đến lớp và sinh hoạt như mọi ngày Nhưng Huy thì lại để ý Trinh hơn Đến nỗi mấy đứa trong lớp cũng phải nói rằng ずっと気になってたんだけどあのあと司と何かあったえいやあな何もないですお酒飲んだら気分悪くなったので帰りました Ở chỗ làm thêm, Trinh bối rối vì không biết mình có thích Huy hay không, hay chỉ là... Rung động dục Đang lú thì Huy xuất hiện trong quán và làm Trinh lướng vãi cả với cơ bắp của mình あれ青空さんじゃないああええくちくんあここでバイトしてんだあそうなんだへえ難しいいやわかんねえなうんえあそうなんだ y nói do mình học dốt quá nên đề nghị về phòng trinh để học thêm lửa ừ. cạnh thơm rồi cũng sẽ biến. trinh đã tỏ tình với huy và thế là họ học thêm rất nhiều nhưng trinh nhanh chóng chia tay vì thật ra huy không phải người mà trinh thực sự thích mà là một thằng ất ơ ở đầu phim đúng kiểu chị biết việc chị liên tục đi tìm kiếm các mối quan hệ chị chứng tỏ chị chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mà chị đang cố gắng để tìm một mối để quan hệ không Thế nên cô lại trở về thân phận một con mọt sách và nhìn chúng nó bón cơm chó cho nhau. Nhân thế khổ đau, tìm hoài sao không thấy nhau, người thương chẳng thương mình, còn người không thương cứ theo ta cả một đời.